Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Ki Tụi mình là Yo and Ki, Y and K Avenger Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc Xin mời các bạn hãy đón xem Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh youtube của mình Thì à, hôm nay à, mình sẽ dẫn mọi người đi hải một đắng Đây, đây gửi đăng của mình thì mình thấy à, có rất là nhiều quà. thì à, không biết à, mình hải mực đắng hôm nay thì mình sẽ nấu gì cho mình ăn đây không biết là mực đắng sao hay là là kênh mực đắng vui thịt thì đây bây giờ mình sẽ cho mọi người xem trước khi mình hái nha đây mình thấy có một quả rất là bự này wow quả này chắc là bự nhất bữa giờ quá đó xong rồi tới quả này cũng được khá khá nữa đây hôm nay mình sẽ hái vài quả để đủ bán thôi chứ mình sẽ không hái hết đâu hái quả này trước nha đó đã không quả nào này em quả này hả ừ hai quả quả này thì vừa vừa thôi không bự lắm nhưng mà kế hai thì đủ một đôi <laughs> hai à, quả đấy nấu canh đủ rồi quả này hả thôi để dành đi để dành hơn hai quả hai, đấy hai, nhiều rồi hai quả là hai vợ chồng ăn là thoải mái rồi đấy đây, có cái quả vàng không? kia cắt luôn Ờ oh, yeah, đây có một quả vàng đợt trước rồi Tụi mình uh, không vào tỉnh Thái Nha thôi Để quên cho người bên hôm nay hải luôn Đó, thấy thích không? đây mình cắt thêm vài quả dưa leo nữa để, để đem vào tối nay ăn luôn nhá và này cũng khá bự này đó một quả sau này quả nữa rồi bây giờ mình sẽ dẫn à, các bạn đi hái thêm một ít rau sống nhá. đây bây giờ mình tập thêm một ít tía tố nhá. thành quả ngày hôm nay của hai vợ chồng mình thì hôm nay à, tụi mình hái được à, một đắng này chia leo ớt à, tía tô vậy là rau khoai để à, tối nay vợ mình nấu ăn đấy thì rau vườn nhà rất là tươi nhìn rất là thích rồi bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan thêm về cái vườn của tụi mình nha mời mọi người theo mình đây mình mới đi qua thăm cái vườn cà tím ấy thì thấy có quả này này xong này thêm quà nữa đó hai quà này thì chắc cỡ khoảng à, hai hôm nữa là mình sẽ đi ra cắt lúc đấy à, mình sẽ quay cho mọi người xem nhá à, bên kia có thêm một quả nữa kìa nhưng mà quả đấy chắc cỡ phải một năm hôm ấy đấy thì mình thích cái cả tính này là đây này, này là trong như thế này là cứ uh, vài tuần thì ra cắt hai ba quả vào là đủ ăn ấy đấy chứ nó không ra cái kiểu mà tập trung ờ, nhiều quá một lúc ấy không ăn kịp như thế này là quả hợp lý này đó mọi người nhìn thấy thích không cho mọi người xem cái chậu rau răm của vợ mình trồng này đấy. tụi mình thì cũng chỉ trồng trong cái chậu thôi mà xem nó tốt không nó mọc lên cao quá chừng luôn ờ, mà lá nó thơm lắm Nha mình thì ăn rau răm á Nhưng mà cũng phải có mà nghe Tại nhiều khi làm gỏi gà hay là cái gì đấy Thiếu rau răm thì không được Mấy cái rau thơm này á Không ăn nhiều nhưng mà phải có Xanh tốt Hôm nay à, mình khoe với mọi người cái cây bị đau của mình Đã nó ra được vài quả rồi Quả này là lớn nhất này Quả đó là được hơn một găng tay rồi đấy quả này trên nhan này à, thấy không rồi đây một quả nữa thì mấy quả này mà ít bữa mà lớn á thì mình à, sẽ quay cho mọi người xem nhá nhưng mà nhìn thích lắm hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người thêm một cái góc nhỏ này nữa mình nghĩ cái góc này á sẽ rất là nhiều người thích mọi người biết đây là cái vườn gì không cái này là vườn rau muống nước của vợ chồng mình đó mọi người thấy nó lên tốt không mình mới cắt ăn à, mới cắt cái cái này ăn chắc được khoảng à, hơn một tuần mà nó đã lên lái như thế này rồi đó thì mọi như mọi người đã biết á à, ở nước ngoài thì mình thấy là gì với rau muống là cái thuộc à, dạng cái rau mắc đấy <laughs> rất là mắc đó mà trồng lên được như thế này là quý lắm mọi người ạ mà nó ăn là rất là non ngon lắm rau muống nước mà đấy thì mình thấy là trong uh, rau muống nước á, nó lên rất là nhanh à, dễ trồng hơn là là trong ở à, đất khô đó mọi người miễn sao cứ để cho nước này không cần phải để nhiều nhưng mà nó sấp xỉ mặt nước thôi đó là nó cứ lên lên nhanh lắm là cả này á, là đã ăn rồi đấy nhá chứ còn không là nó còn rầm nữa đấy thì mình nghĩ à, như thế này chắc cứ khoảng à, vài ngày nữa hai ba ngày nữa là có một đĩa sao rau muống bư cho bá rồi à, nhìn thấy không đấy thì ai mà muốn uh, biết cách uh, làm sao mà có bùn để mà trồng rau muống tại cái này bên trong ở trong bùn nha thì uh, hoặc là cách trồng rau muống nước thì um, comment ở dưới để mình biết để mình làm uh, một clip về cái uh, cách trồng rau muống nước đấy nhá đó cái rau muống nước này để mình thấy ăn là thích hơn là, là rau muống mà người ta trồng uh, thủy canh đó, cái đấy uh, vì nó không có ngon bằng cái này đâu đó, cái này trồng ở trong bùn mà cho nên ăn là thích lắm xanh tốt không có sâu bò gì hết á Ok mọi người, cảm ơn mọi người đã xem video của mình Nếu mọi người thấy hay thì like, comment và chia sẻ cho youtube của mình với nha à, Hẹn gặp mọi người vào à, video tiếp theo Tạm biệt mọi người Đây, xin giới thiệu với mọi người Đây là món cá bún Vừa mình, à, cái mình lúc nãy vừa mới à, hái ở ngoài vườn xong hai quả cà tím để nấu món này à, còn bên này á là à, nồi canh khổ quá <laughs> mập đắng, nhồi về thịt heo về mộc nhì à, ngon không đây lúc này đang nấu nhá để chút nữa à, múc ra tô xong rồi mình sẽ quay lại cho mọi người xem tiếp nha đây, vừa mình vừa chuẩn bị xong bữa tối Thì hôm nay có món cá bún này Cánh khổ qua nhồi thịt này Rồi à, dưa leo ở ngoài vườn Đó Thì món ăn này là đều ở ngoài vườn hết á Mọi người nhìn có thấy ngon không? Rồi xin mời mọi người nha Chúc mọi người một bữa tối vui vẻ